Kim nha hai chồng. Đó, rồi cái chân chọt ra ngoài bỏ thoải mái luôn ừ chân cẳng thoải mái đá cậu nào cũng chơi <laughs> khoan nha rồi bó qua để xuống đi bó qua để xuống rồi để xuống trước mặt luôn khỏi cần cầm chơi chứ mệt để này nè nè đó ừ rồi để nó đi rồi, tay cường chọn nó tắm nắm tay tẹp cái chân kia gác qua cái chân kia gác ừ đứng lên là cho mập rồi cái tay cái dịnh ngay cái đây nè mông qua đây nè đây nè đây nè ủa chú để cô dâu ừ cái chỗ đây mé ờ à, đúng rồi thẳng người lên miết chạm theo đó chú để nhấn hơi hơi hơi nhấn người lên chút chạm theo cô dâu cái mặt đứng xuống chút đừng nước, ờ cười tươi nha cô dâu ngã đầu vào đây miết ừ hai ba rồi xong chú để đứng dậy nắm tay kéo cô dâu lên trời ơi nó nó đưa ơi, nó xỉu nó xỉu dịp trời ơi ơi con con con đạp lên để qua đây đi để qua đi để qua đi con đứng bên đây con lũi với lũi trong lùm nè con hai bông tới đâu ạ bước lại lùm nha quay lưng lại làm khum rồi xuống cái lên rồi cứ ra nhìn chú rể không tay nha nhìn chú rể chú rể lên đây đưa cái chân đưa tay lên rồi kéo lên kéo lên xung vô xung vô kéo lên lên vòng vòng rồi qua bông mười giờ đúng vậy, chụp bông mười giờ dạ, nó đứng dậy hết nổi rồi trời ơi thấy thương nó ốc ơi kìa cái miệng nó kìa vô được làm xấu nha đang người phim má con dừng lại chút xíu cho cô dâu qua đây không con dừng lại chút xíu đừng có con nữa để cô dâu chụp xong rồi mất hết lộn có con đi mất chụp em không như cái nhà đẹp nè lớp cái cái đất cùng qua hai tay con chổi lên cái giặt bông thì chụp chân dung cái con nha hai đứa bé chạy ra hai đứa bé chạy ra con ai dạ khoan vô cho để chụp mình cô trước cái hai tay luôn luôn đó ừ vậy đó nó hơi thụng thụng xuống cho nó dễ thương nó ba rồi rồi cười nhẹ nhàng nha Kìa lên. cái ờ, <laughs> tay nó hơi thụng xuống miếng nữa coi. Trời sẹo, vừa vừa vừa đừng có cung ra quá. rồi cái tay bên đây nhẹ nhàng chút, đừng có cho cái tay tay cung nhiều nha. Rồi bắt đầu cười ừ. Rồi chú để bước vô với cô dâu luôn, lấy toàn thân, ngồi chùm hõm nha, chú để ngồi chùm hõm. Rồi cô dâu thẳng tay lên đi, cô dâu thẳng tay lên đi. Ừ, đúng rồi. Bây giờ thấp vào cao, ngồi sát vô với cô dâu. Đúng rồi. Đừng ra. Cha! cho con rồi. Rồi con con xích ra bé xíu. Xích ra miếng con. Kiếm nó đây à. nha. Nó không biết đi là gì hết. Bây giờ ta đang bây giờ ta đang ngơ ngác rồi chứ để hai ta nhìn ra. Cái nấp vô hết đây lộn ừ, xộn quá. Người lên chút xíu nha, chồng người lên chút xíu nha. Chồng tới bạc cô dâu chút. Cơ Sunny nè. dâu ngã ở đây chút ừ, xíu dâu. mình em luôn. Hơi hơi ngã cái bờ vai xuống thôi. Ừ nhưng mà cái đầu thì nó lại ngoái ở đây. Rồi chứ để chồng mặt tới một chút. Đó, rồi cười nghe hai nãy giờ có bọn nào hung chưa không mệt thì tao phải là chụp <laughs> মাছ রাখি হয়েছে